anh em bỏ một vào kèo tài sẽ ăn được 0.88 cũng như là bỏ một vào kèo xỉu thì sẽ ăn đủ và anh em có thể thấy kèo cực chấp hiệp 1 thì cũng là Osasuna đưa ra mức chấp là 0.25 và kèo tài xỉu hiệp 1 được niêm yết ở mức là một trái hoa ở trên trang thì anh em có thể thấy là sẽ có một số cái kèo liên quan đến tỷ số thì ở trong trận đấu này anh em mà kết thằng uh, Osasuna với tỷ số như là 2-0 hoặc là 3-0 thì ở tỷ số là 3-0 anh em bỏ một vào thằng Osasuna sẽ ăn lên tới là 18 thì tức là anh em bỏ một mà ăn lên tới là 18 lần còn về những cái mã kèo khác như là cả hai đội ghi bàn hoặc là không ghi bàn ấy. thì đây cũng là một mã kèo ngon và anh em có thể tham gia đầu tư thì hầu như thì à, mình sẽ khuyến khích các em đầu tư vào mã kèo là cả hai đội ghi bàn ở trong cái trận đấu cũng như là sẽ có những kèo liên quan đến cực à, thắng áp đảo cũng như là tỷ số cách biệt và cùng đó là sẽ có kèo góc kèo thẻ thì hai mã kèo đó nhà cái sẽ niêm yết sau từ 3 đến 4 tiếng đồng hồ trước khi trận đấu được diễn ra để anh em có thể tham gia đầu tư sau còn hiện tại thì trên trang chỉ có những cái mã kèo liên quan đến cực chấp toàn trận ở tài xỉu toàn trận cũng như là liên quan đến tỷ số mà thôi thì hiện tại anh em nào còn chưa có cho mình một cái trang chơi riêng để có thể tự do tham gia và đầu tư thì anh em có thể liên hệ cho Dũng qua tele a còng Dũng Xuôi Kèo cũng như là số Zalo Ờ, đang hiện ở trên màn hình để Dũng có thể hướng dẫn anh em tham gia đầu tư trên trang như thế nào để có lãi nhất cũng như là anh em không phải chơi qua thầu qua co để mất tiền lai tiền phí ví dụ như ở trong cái trận đấu này anh em kết thằng Osasuna anh em bỏ một thì ăn được 0.80 nhưng ở ngoài thầu ngoài co thì nó không thể nào cho anh em ăn được 0.80 như ở trên trang được ở ngoài thầu ngoài co chắc chắn chỉ cho anh em ăn từ 0.75 hoặc là 0.7 chỗ xuống mà thôi không thể nhiều hơn được chính vì như vậy rất thiệt thiệt thòi cho anh em nên mình luôn khuyến khích anh em hãy có cho mình một cái trang chơi game để có thể tự do tham gia đầu tư bất cứ lúc nào chứ không phải phụ thuộc vào thằng thầu thằng cò nào ở bên ngoài cả thì anh em nào mà còn chưa biết đầu tư trên trang ra sao à, tham gia như thế nào thì anh em có thể liên hệ cho Dũng cũng như là để Dũng đưa anh em vô nhóm để tham gia đầu tư cùng những anh em khác ở trong nhóm của Việt Dũng còn quay trở lại trận đấu ngày hôm nay thì anh em có thể thấy trận đấu sẽ được diễn ra lúc à, 21 giờ ngày 15 à, vào ngày 13 tháng 5 năm 2023 được diễn ra trên chính cái sân nhà của Osasuna thì hiện tại ở trên cái bảng xếp hạng La Liga thì Osasuna đang có cho mình cái vị trí thứ 10 sau khi mà trải qua cho mình là 33 vòng đấu thì hiện tại đang có cho mình là 44 à, điểm vị trí thì một trận đấu thì à, đội bóng này sẽ nhận được tầm khoảng là 1,1 điểm. Còn ở cái hiệu số bàn thắng cũng như là bàn thua thì anh em thấy là à, sau khi mà có 33 vòng đấu được diễn ra thì đội bóng này chỉ ghi được 29 bàn thắng mà thôi và trong đó là có 35 bàn để bị thủng lưới. Còn về anh em thấy là sẽ có là 12 trận thắng, 8 trận hòa và 13 trận thua. Còn phía bên kia chín tuyến là phần sân của đội khách Almeida thì hiện tại đang có cho mình là 14 uh, à, vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng La Liga cũng trải qua cho mình là 33 vòng đấu đang có cho mình là uh, à, 10 trận thắng, 6 trận hòa và có tới lên tới là 17 trận thua. Trong khi chỉ có cho mình là 36 điểm mà thôi thì như cái thông số như là bàn thắng bàn thua thì anh em thấy là bàn sân của đội chủ nhà Osasuna thì cái à, về cái việc hàng công của đội bóng này đang tỏ ra rất là yếu hết khi mà đứng ở vị trí thứ 10 nhưng mà chỉ có 29 bàn là được ghi mà thôi thì chỉ là cao hơn Eche đứng ở vị trí thứ 20 trong khi đó thì đội bóng này có vẻ là có một đội bóng có cái hàng thủ rất là chắc khi mà chỉ có để thủng lưới là 35 bàn còn phía bên kia là America thì có lên tới là 42 bàn à, ghi được vào lưới của những cái đối thủ đội bóng này gặp được cũng như là để thủng lưới lên tới là 58 bàn thắng thì ở trong cái đội bóng của à, America thì hàng công có lẽ là thi đấu tốt hơn nhưng mà ở hàng thủ thì có lẽ đang được đánh giá mức là khá là yếu thì hiện tại thì mình đang có được cái thống kê ở đây thì anh em thấy là hai thằng này từ trước tới đây mới chạm chán là có 22 lần và trong đó là có 12 chiến thắng thuộc về phần sân của đội chủ nhà cũng như là có 7 trận thua và trong đó là sẽ có 3 trận hòa thì hiện tại anh em cùng mình điểm qua những cái trận đấu gần đây của hàng này thì đấu ở trên uh, mọi cái đấu trường thì có thể thấy phần sân của uh, Osasuna hiện tại đang có cho mình là 4 trận thua à, xin lỗi em là 5 trận thua 3 trận thắng và cùng đó là hai trận hòa còn phía bên kia chín tuyến là phần sân của Amera thì hiện tại là đang có cho mình là ba trận thắng ờ, hai trận hòa và cùng với đó là lên tới là 5 trận thua ở trong những cái trận đấu gần đây nhất trên cái đấu trường Liga thì về phần sân của đội chủ nhà Osasuna thì thằng này đang có cho mình cái trận thua gần đây nhất trước và ờ, đối thủ là Real Madrid ở trong cái giải đấu là Cúp nhà vua Tây Ban Nha khi mà thi đấu với Real Madrid thì thua với tỷ số là 2-1 thì anh em có thể xem qua cùng mình ở trong cái trận đấu này thì được diễn ra như thế nào thì má kèo ở trong trận đấu này thì là nhà cái sẽ đưa ra mức chấp lên tới là 1.5 cho Real Madrid và ở trong trận đấu này thì Osasuna đã thắng được cái kèo châu Á mặc dù thua với tỷ số và cùng với đó thì anh em thấy ở trong trận đấu này thì gồm có là 9 phạt góc cũng như là có lên tới là tận là 9 thẻ vàng thì ở trong trận đấu này thì à, thẻ vàng đang nghiêng ngang bằng với à, tỷ lệ phạt góc ở trong trận đấu này thì anh em có thể ở trong trận đấu này thì à, phần sân của Barcelona sẽ sử dụng cho mình đội hình là 4231 trong đó phần sân của Real Madrid sử dụng cho mình đội hình phòng ngự và phản công đó là đội hình 433 và uh, Osasuna ghi được một à, bàn thắng vào lưới của phần sân của Real Madrid vào hiệp 2 ở phút thứ 58 còn về hai trận thua trước đó thì anh em có thể thấy ở ờ, uh, phần sân của Osasuna thua với Barcelona với tỷ số là 1-0 và có chính một cái thẻ đỏ thì anh em thấy ở trong trận lúc em thì Barcelona đưa ra mức chấp lên tới là 2.25 thì lại một lần nữa là Osasuna thắng được cái kèo châu Á ở trong một trận đấu này. Cũng như anh em thấy ngay ở phút thứ 27 thì đã dính một cái thẻ đỏ nhưng mà đội bóng này chỉ để thủng lưới một bàn ở phút thứ 85 thì chứng tỏ hàng ờ, hàng thủ ở trong cái phần sân của Osasuna làm một hàng thủ rất là vững chắc cũng như là ở, ờ, ở trong uh, tỷ lệ phạt góc cũng như là thẻ thì anh em thấy trong trận đấu này không có một cái thẻ vàng nào được đưa ra nhưng mà sẽ có một thẻ đỏ được đưa ra cho phần sân của đội khách Osasuna nhưng mà ở cái tỷ lệ phạt góc thì phần gần như anh em thấy tỷ lệ phạt góc lên tới là 11 phạt góc nhưng mà đều nghiêng về phần sân của Barcelona chứng tỏ ở trong cái trận đấu này Osasuna phòng thủ chỉ là thi đấu phòng thủ thôi chứ không thể công lên phần sân của Barcelona ở một cái một cái cơ hội nào Chính vì vậy, anh em thấy ở trong trận này có lên tới là 11 phạt góc cũng như là cái quyền kiểm soát bóng cũng như đưa ra những cái cú sút thì đều nghiêng về phần sân của Barcelona khi mà có tới là 76% kiểm soát bóng cũng như là đưa ra được 21 cú sút. Còn về cái trận đấu trước đó khi mà thua với Real Sociedad thì ở trong trận này Osasuna là đội chủ nhà à, được chấp với mức chấp là 0.5 thì ở trong trận này đã để thua ấy kèo châu Á cũng như là anh em thấy ở trong cái Ờ, tỷ lệ phạt góc cũng như thẻ thì ở trong trận đấu này thì có rất là ít phạt góc cũng như là ít thẻ được đưa ra chỉ có là 6 phạt góc cũng như là 4 thẻ vàng còn về cái trận đấu ở bên phía phần sân của Amera khi mà thi đấu với ờ, phần sân của Eche bị đứng vị trí 20 trên cái bảng xếp hạng thì đội bóng này chỉ thắng được với cách biệt là một bàn thắng mà thôi khi mà nhà cái sẽ đưa ra mức chấp cho trận đấu này cho phần sân của đội chủ nhà là Almeria là 0.75 thì Almeria thắng được cái kèo châu Á ở trong trận đấu này cũng như anh em thấy là có hai bàn thắng thì được ghi ở phút 22, 52 và cùng với đó là phút thứ 90 của hiệp 2 còn về trước đó thì những cái thông tin liên quan đến phạt góc cũng như là thẻ thì anh em thấy trận đấu này thì gần như là một trận đấu có cơn mưa phạt góc khi mà có lên tới là 20 à, phạt góc cũng như là chỉ có là 4 thẻ vàng thì về cái uh, trận thua trước đó trước Real Madrid thì hai thằng này đều chạm trán với Real Madrid ở trong những trận đấu gần đây thì anh em thấy phân sân của Amira được chấp với mức chấp lên tới là 2.5 và đã thắng cái kèo châu Á ở trong trận đấu này và cùng đó Amira ghi được hai bàn thắng vào lưới của phần sân của thằng Real Madrid ở trong cái trận đấu này khi mà những cái thông số anh em có thể thấy đây Phần sân của Amira chỉ kiểm soát bóng được 32% và đưa ra được 9 cú sút mà thôi nhưng mà đã ghi được hai bàn thắng vào lưới phần sân của Real Madrid thì chứng tỏ ở cái hàng công của đội bóng Amira ở trong trận đấu này rất là thi đấu rất là tốt còn về những cái thông tin liên quan đến phạt góc cũng như là thẻ thì anh em thấy uh, thằng Amaria thì trong trận đấu này không uh, có một cái phạt góc nào được đưa ra cũng như là có 7 phạt góc thuộc về phần sân của Real Madrid ở trong trận đấu này và cùng đó là sẽ có 4 thẻ vàng còn về uh, cái trận đấu uh, trước Getafe với tỷ số là 2-1 ở cái lượt trận ngày 27 tháng 4 thì anh em thấy ở trong trận đấu này thì Getafe sẽ đưa ra mức chấp cho Amira là 0.5 và Amira thắng được cái kèo châu Á trong trận đấu này thì những cái thông tin liên quan đến phạt góc cũng như là kéo thẻ ở trong trận đấu này thì anh em thấy thì trong trận đấu này sẽ gồm có là 10 phạt góc cũng như là một thẻ đỏ và bốn thẻ vàng được đưa ra thì anh em thấy ở trong ba trận đấu gần đây nhất của hai này thì đều là sẽ có là hai trận thắng kèo cho và sẽ có một trận thua cho hai thằng này ở thi đấu ở trong những trận đấu gần đây nhất vậy thì cái việc mà hai này đối đầu từ trước đến nay thì sao thì anh em thấy ở trong đây là bốn trận đấu gần đây nhất hai này đối đầu với nhau thì phần sân của Osasuna sẽ có tới là 3 trận chiến thắng và uh, à, Almeida chỉ có một trận chiến thắng ở ở cúp uh, nhà dạ, vua Tây Ban Nha nhưng mà ở trong trận này là tỷ số là hòa không đều và đưa vào cái loạt sút luân lưu và Amira thắng được cái kèo ở trong trận đấu này cũng như anh em thấy ba trận đấu còn lại thì Osasuna lần lượt thắng với tỷ số là 1-0, 1-0 và tỷ số là 3-1 thì anh em có thể xem qua cùng mình trong những cái trận đấu này hai mà thằng hai thằng này mà chạm trán với nhau thì ở cái trận đấu đầu tiên gần cũng như là gần đây nhất thì được thi đấu ở trong cái mức kèo đồng và Osasuna thắng với tỷ số là 1-0 còn về cái việc mà kèo phạt góc cũng như là kèo thẻ thì trong trận đấu này có lên tới là 15 phạt góc và cùng đó là hai thẻ vàng được đưa ra vậy còn về cái trận đấu mà thi đấu ở trong cái cúp nhà vua Tây Ban Nha thì anh em mình thấy ở trong cái trận đấu này thì phần sân của Amira là đội chủ nhà được đưa ra mức chấp của Osasuna là mức chấp cộng 0.5 ở trong trận đấu này và đã thắng được cái kèo châu Á khi mà ở vào cái ờ, loạt sút lần lưu thì anh em lưu ý là ở ờ, nếu mà tính ở trong kèo chính cũng như là kèo phụ thì Amina đều thắng kèo ở trong cái trận đấu này còn về cái ờ, việc thông tin liên quan đến phạt góc thì trong trận đấu này chỉ có là 9 phạt góc cũng như là 4 thẻ vàng được đưa ra vậy thì còn hai trận đấu trước đó phần sân của Osasuna thắng với tỷ số là 1-0 khi mà thi đấu ở vị trí là sân khách thì cũng được thi đấu ở mức kèo đồng thì ở trong trận đấu này Osasuna thắng với tỷ số là 1-0 cũng như về cái má kèo phạt góc cũng như là má kèo thẻ thì anh em thấy ở trong trận đấu này thì có lên tới là 13 phạt góc và cùng đó là cũng có tới là 6 thẻ vàng được đưa ra ở trong cái trận đấu này còn về cái trận đấu trước đó có tỷ số là 3-1 khi mà thi đấu trên chính cái sân nhà của mình thì Osasuna đưa ra đội hình là 4 42 à, còn phần sân của Almeria vẫn sử dụng cho mình đội hình là 4231 và Osasuna thắng với tỷ số là 3-1 cũng như anh em thấy là một số bàn thắng được ghi sớm ở hiệp 1 như là phút thứ 14 và 16 của trận đấu. Còn về thông tin liên quan đến à, phạt góc thì sẽ là 9 phạt góc được đưa ra cũng như là hai thẻ vàng. Còn anh em cũng thấy những cái trận đấu mà hàng này thi đấu thì hàng này chạm trán nhau thì 5 trên 7 trận có ít hơn là 10,5 phạt góc cũng như là 4 trên 5 trận đấu gần đây mà hàng này chạm trán nhau thì đều có ít hơn 2,5 bàn thắng còn về cái thống kê mà riêng lẻ ra từng thằng thi đấu một ấy, thì ở trong những trận đấu gần đây nhất của thằng đội chủ nhà là Osasuna thì sẽ có cho mình là 4 trên 5 trận đấu gần đây nhất ít hơn 4,5 thẻ và phần uh, thằng Amria thì sẽ có là 7 trên 9 trận đấu gần đây có ít hơn 10,5 phạt góc cũng như là 8 trên 10 trận đấu gần đây nhất có nhiều hơn 4,5 thẻ thì hiện tại ở trong cái trận đấu này thì anh em thấy cái bảng xếp hạng thì phần sân của Osaka đang đứng ở vị trí 10 thì chắc chắn đang nằm ở trong cái nhóm an toàn có thể trụ hạng được rồi nhưng mà phía phần sân của Armenia thì hiện tại chỉ đang đứng ở vị trí thứ 14 và cách biệt với nhóm cờ này đó chỉ là hai điểm số mà thôi chính vì vậy ở trong trận đấu này cái áp lực mà giành được chiến thắng trước Osaka là một à, cái áp lực rất lớn cho phần sân của Armenia ở trong trận đấu này nếu mà đội bóng này không thể giành được chiến thắng ở trong trận đấu này thì có thể bị tụt hạng bất cứ lúc nào chính vì vậy cái việc mà Armenia phải giành được cái chiến thắng cũng như là một cái áp lực tâm lý rất là lớn ở trong trận đấu này là một điều uh, khiến cho Armenia bắt buộc phải giành chiến thắng ở trong trận đấu này. Vậy thì những cái thông tin mà mình vừa đưa ra cho anh em xem là như vậy thì liệu rằng ở trong trận đấu này mã kèo nào sẽ là mã kèo sáng và làm mã kèo anh em có thể tham gia đầu tư ở trong trận đấu này thì ở đây mình trước hết mình sẽ chốt cho anh em hai mã kèo để anh em thể uh, tham gia và đầu tư ở trong trận đấu này thì hiện tại mình sẽ đưa ra cho anh em mã kèo là mã kèo cực chấp toàn trận và mã kèo là kèo tài xỉu toàn trận thì ở mã kèo cực chấp thì mình sẽ đưa ra mã kèo Amina được cộng 0.5 ở trong trận đấu này cho anh em thể thêm và tham khảo trước thì như uh, cái việc mà mình vừa nói vừa nãy ạ thì ở trong trận đấu này Amia bắt buộc là phải giành chiến thắng ở trong trận đấu này để có thể trụ hạng thành công cũng như là anh em thấy ở trong lịch sử thi đấu thì ở cái trận đấu gần đây nhất của thằng là Amia là có tỷ số thắng là 2-1 và trước đó là thắng với thằng Gentafe là tỷ số là 2-1 và ở cái trận chạm trán thằng Real Madrid thì Almira chỉ để thua với tỷ số là 42 mà thôi và đã thắng được cái kèo chúa A trong trận đấu này khi mà phần sân của Osasuna thì lại thua với tỷ số là 21 khi mà phần sân của Osasuna được đánh giá nhỉnh hơn phần Almira khá là nhiều như vậy ở trong trận đấu này thì hiện tại mình sẽ chốt cho anh em mã kèo tham khảo ở trận đấu này đó là mã kèo Almira được cộng 0.5 ở trong cái trận đấu này còn về mã kèo tay xỉu toàn trận thì mình sẽ niêm yết cho anh em mã kèo là kèo tài 2.5 ở trong cái trận đấu này thì ở ờ, trong trận này thì mình đã nói là phần sân của Arena là quyết định để có thể trụ hạng ở trong trận này nên ở trong trận này sẽ là một trận đấu rất là gay cấn và cam go khi mà hai thằng này đều có cái ờ, phần sân như là phần sân của Osona thì có một hàng thủ rất là vững chắc nhưng phía phần sân của Arena thì lại là một hàng công rất là vững chắc mặc dù hàng thủ khá là yếu chính vì vậy cái việc mà trong trận này có từ 2 đến 3 bàn thắng đổ lên là một điều hoàn toàn có thể xảy ra cho ờ, cái trận đấu ngày hôm nay chính vì vậy ở cái má kèo ờ, tài xỉu toàn trận được niêm yết ở mức là 2.5 thì mình sẽ niêm yết cho anh em má kèo là tài 2.5 để anh em có thể xem và tham khảo còn về má kèo hiệp 1 cũng như là má kèo phạt góc hay là má kèo thẻ thì mình sẽ niêm yết sau ở trong nhóm của biệt súng để anh em có thể xem và tham khảo sau thì anh em nào mà chưa có cho mình một nhóm chơi chưa có một người quân sư có thể đưa anh em vào bờ hoặc là một cái trang để anh em có thể tham gia đầu tư bất cứ lúc nào chứ không để mất tiền like tiền phí thì anh em có thể liên hệ cho Dũng qua tele a còng Dũng soi kèo cũng như là số Zalo 0797739553 để à, Dũng có thể hướng dẫn anh em đầu tư trên trang như thế nào và đưa anh em vào nhóm để nhận những cái mã kèo ngon và chắc ăn nhất để anh em có thể tham gia đầu tư về bờ một cách nhanh nhất cùng với uh, những anh em trong nhóm của Việt Dũng thì hiện tại ở cái video ngày hôm nay cũng chỉ nhận định sớm cho anh em chứ chưa khuyến khích em đầu tư theo những mã kèo mình đưa ra trên video thì những mã kèo ngon ăn và chắc ăn nhất thì chắc chắn phải nằm ở trong tele hoặc là số zalo chính vậy mình luôn khuyến khích anh em hãy liên hệ cho mình để mình có thể hướng dẫn anh em tham gia đầu tư sau và video nhận định ngày hôm nay mình cũng xin phép kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo chúc anh em may mắn ở những cái mã kèo anh em tham gia đầu tư